À, xin chào các bạn ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thay bàn phím laptop bàn phím laptop ở đây mình có một con laptop đeo. mã của nó là Latitude E5270 nhé thì um, mình vừa đặt mua cái uh, bàn phím này trên mạng thì cái này các bạn cũng có thể đặt uh, mua cái bàn phím tương tự cùng cái dòng uh, máy của các bạn uh, trên mạng uh, thay thì uh, cái dòng uh, này hay thì các bạn phải ờ, tháo cả cái mặt lưng nữa một số dòng thì không cần tháo mặt lưng thì ờ, các bạn chuẩn bị một cái ờ, cái, cái tua vít hai cạnh như này có cái đầu nhọn hai cạnh là được các bạn nhé để các bạn lại cái khóa chốt bàn phím đây, ở đây nó có những cái khe lại này để các bạn sẽ nhấc nó lên và bạn lần tay theo các cái mép cạnh này bạn chỉ cần đẩy vào thôi nhé đẩy vào là tự cái chốt này nó sẽ lấy ra đây. là cái ờ, phần ờ, bảng giữ bàn phím nhé chốt bàn phím để các bạn tháo ra nhé tháo ra à, ở đây thì nó sẽ có các cái con ốc ốc ở chỗ này để giữ cái bàn phím nhé thì uh, lát nữa các bạn ừ, mới tháo nhé bây giờ các bạn phải tháo cái mặt lưng của laptop đã đây cái ờ, này thì các bạn tháo bằng cái, cái tô vít bốn cạnh này. cái à, tô vít này của mình nó không có 500 hít ấy, là mình phải à, dùng cái móng tay để giữ cái ốc cho nó ra vật dụng thì các bạn chỉ cần uh, chuẩn bị một cái tô vít à, hai uh, cạnh và một cái tô vít bốn cạnh là các bạn đã có thể thay được rồi Đó. Uh, sau khi mình uh, xong nha thì các bạn chỉ cần lấy cái phần trên này là các bạn nhấc được cái tấm lưng này ra nhé đây, để sang một bên này. Ờ, phần này các bạn phải tháo cái tấm pin này ra bởi vì cái rắc cắm bàn phím là nó ở phần dưới cục pin này một chút chữ pin này đây cái phần à, giáp bàn phím này các bạn nhé các bạn à, ừ, kéo cái phần trắng này xuống này kéo phần trắng này xuống là nó sẽ tự nó nấy ra này đây nhé các bạn này bạn nhìn nhé này em các bạn lấy mông tay này bạn cậy cái phần này ra đấy rồi nên các bạn có thể nhấc được cái rắc à, bàn phím này ra rồi đấy. rồi các bạn ừ, mở ngược lại cái phần này ở đây nó có um, hai ba con vít ở đây nhé thì các bạn tháo con vít này ra con vít để giữ bàn phím này các bạn tháo ra này à, sau đó các bạn nhấc cái bàn phím này ra Đấy. xong các bạn à, sẽ bóc cái ni lông ở cái chân rắc này Đó. các bạn luồn cái um, này xuống nhé ừ. rồi dạ. sau đó các bạn lật cái này lên và cắm lại cái ờ, rác này dạ. rồi sau đó bạn ờ, để lại cái tấm pin vào đây nhé lắp lại bạn đặt lại tấm pin này bạn bắt lại tấm pin nhé còn <coughs> lại các bạn à, ngắp lại cái phần đấy này <coughs> này cái tấm pin cái chân rắc tấm pin của mình nó hơi bị lỏng nên là mình chạm thêm một cái miếng giấy vào đây <coughs> xong là các bạn à, ngài lại cái tấm à, chốt giữ này nó có các cái vị trí chốt ở ờ, giữa cái bàn phím này các bạn ấn nó vào là được ừ. chỗ nào nó còn phồng lên thì các bạn ấn nó xuống là nó có vị trí chốt ở đấy đấy rồi ok bây giờ mình sẽ test lại cái bàn phím mới này nhé Yeah. Dạ. Đấy, như vậy là mình đã xoáy vào vâng, Sau đấy các bạn uh, à, lắp lại ốc ở đằng sau lưng nữa là xong như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn thay thế xong cái bàn phím laptop Dell uh, E5270 uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại